cái đòn này cái đòn cầu cái đòn cầu mùi vị mùi vị cái này anh ơi ba Thank you vâng bắt đầu chạy cao lên thẳng tôi.